bị Covid vật đắng thảm bại ở Sài Gòn. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, thành phố Hồ Chí Minh đang lúng túng trước Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh dường như vẫn đang lúng túng trong việc tìm ra phương án đối phó hiệu quả với tình hình dịch bệnh, một chuyên gia dịch tễ từ thành phố Sydney, Úc nói với BBC News tiếng Việt. Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vốn đã không được áp dụng tại thành phố kể từ ngày 9 tháng 7, được tiếp tục gia hạn đến 14 ngày bắt đầu từ 2 tháng 8. Lệnh giới nghiêm được áp dụng bổ sung từ 26 tháng 7, theo đó người dân không được phép ra khỏi nhà từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, các biện pháp này dường như chưa giúp giảm bớt các ca lây nhiễm và thành phố tiếp tục là nơi bị COVID-19 tấn công nặng nề nhất. Trả lời phỏng vấn của BBC News tiếng Việt hôm 26 tháng 7, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, chuyên ngành dịch tế học, Đại học New South Wales là giám đốc trung tâm công nghệ y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney, Australia, nhận xét rằng cần có những điều chỉnh thích hợp trong cách phòng chống dịch. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nói, những gì đã và đang diễn biến cho thấy rõ ràng thành phố Hồ Chí Minh đang lúng túng trước việc chọn chiến lược chống và kiểm soát dịch. Không thể nào giảm số ca nhiễm xuống không bởi vì khi có một ca nhiễm phát hiện được thì đã có 5 đến 10 ca nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện, là các trường hợp chỉ có triệu chứng quá nhẹ hoặc không có triệu chứng. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang mục tiêu giảm số ca tử vong và biến chứng. Đây là mục tiêu mà tôi từng góp ý ngay từ lúc đầu. Tuy nhiên, có một mục tiêu quan trọng hơn mà thành phố cần làm, đó là cần phải bảo toàn hệ thống y tế. Thứ nhất là cần phải lên phát đồ nhập viện và nhận dạng những người nhiễm mà có nguy cơ cao. Giới chức y tế này mới bắt đầu chuyển sang cho nhập viện những ca nặng. Còn các ca F0 nhưng không bị nặng có thể để chăm sóc tại nhà. Đáng lẽ chính sách đó nên được áp dụng từ nhiều tuần trước rồi. Thứ hai là cần phải tiêm chủng ngay lập tức cho nhân viên y tế, gồm cả y tế tư nhân. Trong miền Nam, y tế tư nhân rất mạnh và đây là những người có thể đóng vai trò rất quan trọng, quan trọng hơn cả những người làm việc trong bệnh viện. Cần phải ưu tiên cho họ để họ chăm sóc những người cách ly tại nhà. BBC Giáo sư đánh giá thế nào về tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày tới và năng lực y tế của thành phố? Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đáp: theo tính toán của tôi thì trong trường hợp xấu nhất, số ca nhiễm có thể tăng lên chừng 10.000 đến 15.000 ca mỗi ngày. Thành phố Hồ Chí Minh với cơ sở vật chất như hiện nay thì chỉ có thể kham chừng 40.000 ca nhiễm một ngày. Số giường bệnh ICU rõ ràng là không đủ, quan trọng hơn máy thở ở thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các nơi tại Việt Nam đều thiếu nghiêm trọng. BBC đã có những loại thuốc nào được phê duyệt để điều trị COVID-19 trên thế giới cho đến nay? Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đáp, cho đến nay chưa có bất cứ loại thuốc đặc trị nào được phê chuẩn cho điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhưng có một số thuốc đã được tái mục đích cho COVID-19. Đây là những loại thuốc đã qua thử nghiệm lâm sàng và có hiệu quả giúp giảm nguy cơ tử vong, giảm mức nghiêm trọng khi bị nhiễm và giúp ngắn thời gian bệnh nhân cần nằm viện. Cho đến nay, chỉ có 5 loại thuốc là nằm trong nhóm có hiệu quả như vậy. Còn tất cả những loại thuốc khác mà người ta quảng cáo trên mạng là đều chưa có chứng cứ khoa học rõ ràng. Loại thứ nhất nằm trong nhóm corticosteroid và dexamethasone mà ở Việt Nam gọi là corticoid. Một loại thuốc khác nữa là remdesivir. Đây không phải là loại thuốc mới mà là loại cũ sử dụng cho những bệnh nhân nhiễm Ebola. Một loại thuốc khác nữa từng được điều trị cho các bệnh viêm khớp dạng thấp gọi là Cocilizumab. Thuốc này cũng được tái mục đích hóa để điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19. BBC, giáo sư có nhận xét gì về thứ tự ưu tiên tiêm chủng của Việt Nam hiện nay? Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn Người cần được ưu tiên là nhân viên y tế, gồm cả những người làm y tế tư nhân. Nhóm thứ hai cần ưu tiên là những người trên 60 tuổi có nơi nói là trên 65. Tại vì đa số 70% các ca nhiễm là xảy ra ở những người trên 60 hay trên 65 tuổi. Nhóm thứ ba là những người tuy không phải ở độ tuổi cao đó nhưng họ lại có nguy cơ lây nhiễm cao vì phải tiếp xúc với rất nhiều người, ví dụ những người làm buôn bán lẻ hay cảnh sát. Số ca nhiễm của những người dưới 12 tuổi là rất thấp, ngay cả những em bị nhiễm thì cũng bình phục rất nhanh. Do đó, tôi không thấy lý do gì cần phải đưa những người trẻ tuổi như vậy vào danh sách cần phải phân bố vaccine. Nhưng đây là một vấn đề rất khó, vì những người lên danh sách đó có thể là có một ý tưởng nào đó mà mình không biết được. BBC thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tiến hành phun xịt khử khuẩn trên diện rộng để ngừa COVID-19 giáo sư đánh giá thế nào về việc này? Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, đa số những ca nhiễm xảy ra trong nhà, tiếng Anh gọi là indoor. Indoor không phải chỉ là ở trong nhà mà ở trong các tòa nhà, văn phòng hay công sở. Các nghiên cứu được thực hiện ở Trung Quốc, châu Âu chỉ ra rằng 99% những ca nhiễm là lây lan trong không gian kín, tức là trong nhà, trong building chứ không phải là ngoài trời. Ngoài trời cũng có nhưng nó là rất ít dưới 1%. Do đó, mình phun xịt ở ngoài đường không đem lại hiệu quả gì. Theo tôi biết, tại Việt Nam, nhiều người trong giới y tế cộng đồng, y khoa cũng lên tiếng như vậy, nhưng mà không hiệu quả. Nhưng mà không hiểu tại sao ở Sài Gòn người ta lại làm chiến dịch đó, rồi ở Hà Nội người ta cũng có chiến dịch đó mình thực hiện chiến dịch mà không dựa vào các chứng cứ khoa học thì rất dễ dẫn đến lãng phí, thậm chí còn nguy hiểm cho dân chúng. Vì những hóa chất đó có thể gây tác hại cho những người bị như COPD, tức là nghẽn tắc đường phổi. Quốc lộ A1, Hoàng lưng gánh dòng người chạy dịch về quê. Tôi đã đi trên quốc lộ 1A và đường Trường Sơn nhiều lần từ khi con đường Trường Sơn còn chưa hoàn thiện. Chỗ này cây cầu xây dở, chỗ kia vách núi mới cắt, phơi màu đất đỏ lói. Mùa này trong năm, đường Trường Sơn đang đẹp vô cùng. Những cơn mưa tưới lành đất đai bật mầm cho thảm rừng một màu xanh biếc. Cùng với quốc lộ 1A, đường Trường Sơn là xương sống của đất nước Việt Nam, vốn dài và hẹp giữa, như có nhạc sĩ từng ví von chính xác là chiếc đòn gánh, gánh nặng hai đầu đất nước. Nhưng cả tuần này những tảng rừng xanh ngắt không còn cuốn được mắt người trong hành trình. Chiếc đòn gánh nhẫn nại oằn thêm vì hàng chục ngàn người nghèo bỏ lại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai chạy xe máy về quê trốn dịch. Những đoàn người chở gần như hầu hết của nã quý giá, chở vợ con, người ruột thịt, làm lũi đi suốt mấy ngày đêm, phơi mình trong mưa nắng, mỏi mệt cũng không dám dừng và không được dừng trong thị tứ, bởi địa phương nào cũng sợ đoàn người không kiểm soát mang theo dịch bệnh. Đêm đến, họ cố chạy xa khỏi vùng tập trung dân cư, chỉ cần tìm được một chỗ đất bằng phẳng đặt được lưng, đoàn người ngã ra ngủ mê mệt để mờ sáng lại tiếp tục hành trình. Trên quốc lộ không còn tiếng súng, chỉ còn tiếng nổ quanh quanh của động cơ xe máy. Nhưng cảnh tượng hôm nay khiến tê liệt tâm can không khác gì những cảnh đại lộ kinh hoàng trong chiến tranh vài chục năm trước. Họ là ai? Là những người dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Đắk lắc Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An, vân vân. Họ là những tế bào sinh ra trong chiếc đòn gánh nghèo khó, quanh năm lụt bão hoặc không có nghề nghiệp gì mưu sinh nơi quê nhà. Họ phải rời quê đến những vùng đất trù phú kiếm sống để có tiền về nuôi cha mẹ già, nuôi con đi học. Họ là những sinh viên khao khát sẽ thay đổi cuộc đời bằng học hành. Họ làm công nhân, bán vé số, bán hàng rong, buôn bán nhỏ, thợ hồ, thợ sơn, vân vân. Họ sống ở đâu? Họ sống trong những khu nhà trọ tiện nghi tương ứng với túi tiền, hầu hết là những căn phòng 12 mét vuông, 18 mét vuông, một cửa sổ nhỏ. Kiến trúc bất di bất dịch với chiếc gác xếp làm nơi ngủ nghỉ, ở dưới có chiếc bếp nhỏ hoặc không. Ở giữa là lối đi, cũng là nơi để xe máy, xe đẩy đi bán hàng, hàng hóa, phơi quần áo, khu sinh hoạt công cộng. Giá những phòng trọ như vậy khoảng 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Để tiết kiệm tiền, họ thường thuê một căn ở chung nhiều người. Nghề nào, tỉnh nào lại có những khu trọ tập trung cho nghề ấy, tỉnh ấy. Có những khu trọ chỉ cho phụ nữ thuê, những người phụ nữ độc thân gánh trên vai trách nhiệm nuôi cha mẹ già, nuôi anh em bệnh tật, nuôi cháu, những người phụ nữ chồng làm thuê một nơi, vợ bán rong một nẻo. Họ nằm chung sang sát trên nền nhà, đồ đạc chất gọn trong thùng cắt tông. Tài sản quý nhất của họ là con số gửi về gia đình hoặc dành dụm được hàng tháng. Từ khi Sài Gòn trở dịch nặng, xây dựng, đình trệ, nhà máy không bảo đảm được ba tại chỗ phải đóng cửa. Trường học online, chợ đóng, quán đóng. Hạn chế ra đường, cấm bán thức ăn mang về, người lao động nghèo mất hết việc làm. Tiền đâu sống ở Sài Gòn nữa, tiền đâu trả nhà trọ, mua gạo, mua gas. Không còn con đường nào khác, phải về quê thôi. Ở quê cũng không làm ra tiền nhưng còn gia đình nương nhau. Hồi trước về quê để được vui, bây giờ về quê để còn sống. Chính quyền có thiếu tiền. Hôm nay trên hành trình sống còn, anh Sòng Bá Sò quê ở miền núi Nghệ An đã chở bằng xe máy người vợ và đứa con mới sinh được 11 ngày về quê. Nhờ người dân chia sẻ trên mạng xã hội khi đến Đà Nẵng, vợ chồng anh Sò đã được một người dân mang xe hơi đến chở cả nhà về quê. Khoảng gần 10 ngày trước ở khắp cả nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức phong trào quyên góp gửi tặng bà con vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trang web của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tính đến 17 giờ ngày 17 tháng 7, ban vận động tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch COVID-19, thành phố tiếp nhận tiền và vàng hơn 1.008 tỷ đồng, trong đó tiền mặt gần 779 tỷ đồng, hàng hóa và trang thiết bị trị giá hơn 229 tỷ đồng. Con số này đến 31 tháng 7 chắc chắn phải cao hơn nhưng tôi không tìm được. Lương thực, thực phẩm cụ thể phải lên đến vài ngàn tấn. Trích từ số tiền hiện vật tiếp nhận được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố đã phân bổ gần 882 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 652.5 tỷ đồng và đã chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 số tiền 500 tỷ đồng, hàng hóa trang thiết bị trị giá hơn 229 tỷ đồng. Cộng vào đó là số tiền và vật phẩm khổng lồ không thể tính xiết của hàng vạn triệu người, tổ chức thiện nguyện cộng đồng mới sinh ra trong dịch của người dân dân tự cứu nhau, dân Sài Gòn, dân cả nước và dân hải ngoại gửi về cứu trợ đồng bào. Tôi tin rằng số người nghèo cùng kiệt mất khả năng mưu sinh trong vài tuần qua ở thành phố Hồ Chí Minh không thể nào tiêu thụ hết lượng tiền hàng cứu trợ nhiều đến mức đó. Nếu được tính toán lên kế hoạch từ trước, số tiền hàng cứu trợ này dư đủ để trích một phần hỗ trợ cho người dân kiệt lực bám trụ tại thành phố dư đủ để thuê xe, thuê tàu, đưa dân về quê an toàn về thể chất và dịch tễ. Hệ thống tàu xe chở khách của hệ thống nhà nước đều đang nhàn rỗi, việc tổ chức cũng không hề khó. Nhân dân không phải nạn dân. Hôm nay, trong số đoàn người chạy loạn về quê đã có những người bệnh, dư luận đa phần thương xót họ, nhưng cũng không ít người chỉ trích họ mang dịch về gây hại cho quê hương. Thái độ của các địa phương hoàn toàn không thống nhất, có nơi tổ chức được vài đoàn về, chưa biết mới khi nào mới đưa về tiếp theo báo nhà nước. Có nơi thẳng tay từ chối như Long An cấm đoàn 300 công nhân từ Đồng Nai về miền Tây cách đây vài ngày. Có nơi như Huế trì hoãn mãi cho đến khi áp lực dư luận bùng nổ. Chiều ngày 31 tháng 7, Thủ tướng đã gửi công điện hỏa tốc trong đó có mệnh lệnh Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. Điều này không mâu thuẫn với nội dung công văn trước cũng của Thủ tướng yêu cầu các tỉnh đón công dân về quê giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh. Nó được hiểu là từ 1 tháng 8 sẽ chấm dứt cảnh đoàn dân chạy dịch trên quốc lộ bằng chanh, bằng xe máy, bằng phương tiện tự túc sẽ không còn em bé 11 ngày tuổi nào được ôm trong lòng mẹ vượt hàng ngàn cây số trên xe máy nữa. Nhìn lại các nguồn lực đổ về thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chính quyền không thiếu tiền hay vật lực. Cái một số nơi chính quyền thiếu là sự đặt mình vào vị trí của người dân, là thực sự thực hành được cho dân, do dân và vì dân. Chúng ta hồ khẩu hiệu mãi mà đôi lúc không hiểu nội dung của nó –